sau đây là cách tạo anti sát dùng component pep đây để mình à, xóa đi làm lại thì về bắt đầu cứ bấm vào đây xong rồi chọn cái go để chọn à, single là chọn từng phạt một một hai ba bốn năm sáu chọn xong thì nhấn chuột giữa nó hỏi có chọn cái reference không để no thì cũng được no thì nó cũng ra còn muốn z là sao thì làm lại này 1 2 3 4 5 6 đến tuyệt giữa chọn z đến yêu cầu chọn reference thì chọn hai cái tấm này tấm bên này nó tức là cái xác này sẽ nằm giữa hai cái tấm này nó chia đều theo cái tấm này nó không quan tâm đến chiều dài của cái này mà nó dựa vào hai cái tấm reference mình chọn đó để nó căn ở giữa rồi bên này thì cũng tương tự vậy 1 2 3 4 5 6 chuột giữa rồi chọn yes chọn reference đây đây nhấn chuột giữa rồi còn ở giữa này thì dùng cái này anti sap apex là cái đỉnh chọn 1 2 chọn no cũng được trường hợp này no thì nó cũng đúng có trường hợp là những trường hợp nào mà chọn không chọn reference nó sai là trường hợp như thế này đây nó dài nó lòi ra ngoài để thử không reference chọn 1 2 3 4 5 nhấn chuột giữa thì phần chọn no Đấy, thấy nó bị lệch nè nó không nằm ở giữa nè nó, nó lệch sang bên này nó này mình chọn reference nó sẽ đúng lần này mình sẽ chọn ờ, reference click vào đây chọn cây sago 1 2 3 4 5 nhấn chuột giữa chọn yes chọn reference chọn hai cái tấm này nhấn chuột giữa đó là nó sẽ ra ở giữa còn muốn chỉnh sửa thông số thì cứ nhập đôi vào đây mình chỉnh à, long đền hay ốc hay là các cái vị trí thì vào đây 4 là thành 3 số lượng đây là các loại loại rốt đây là cái kiểu ngang lên hay ngang xuống hay nằm ngang nằm dọc đây để chọn thôi đây là khoảng cách đây, kéo dài ra bao nhiêu khoảng cách của long đền bề dày long đền bề dày con tám bạc đây thì các loại rốt là loại nào Watcher là loại nào bấm vào đây để chọn nè chọn loại Watcher này Watcher thì vào Circle Hollow Section nè và chọn các loại Watcher trong đây thường hay dùng PD nè PD xong là bao nhiêu kích thước bao nhiêu nhập số lên đây nớt thì cũng vậy còn đây muốn tắt cái nào đi thì chọn no vào đây để tắt đi với nhận tắt một con tán đi bấm vào đây chọn no modify nó sẽ tắt một con tán đi còn bên này assembly đây á, tức là nó sẽ không hiện lên trong assembly tức là mình chọn chữ assembly này thì mình ra chuột đến đây nó sẽ không sáng lên cái phần đó bên này mình chọn sang assembly nè tức là những cái nào mình chọn Z á, thì trong assembly nó mới có thôi như cái này nó chỉ có mỗi cái rốt này ốc nó không có thì vô đây mình chỉnh lại thì nó sẽ có rồi mình chọn Z nè thì trong assembly nó sẽ hiện lên mình chuyển sang assembly nè nó là nó sẽ sáng hết lên này